Chào mừng cả nhà quay lại với kênh Toàn Thành Phát của mình ngày hôm nay Hiện tại thì à, mình đang đứng trên một tuyến đường Đường này là đường xuyên tâm 28m nha cả nhà Và vị trí mình đang đứng thì có thể gọi là ngã 3 Ngã 3 và ngã 4 nha cả nhà Lý do vì sao ạ? Lý do thì cái đường xuyên tâm mà 28m thì à, như à, mình vừa nói á, Thì nó sẽ đi theo hướng như thế này ạ Nó sẽ chạy như thế này nha cả nhà Nó sẽ đi theo hướng như thế này Đó là đường xuyên tâm Thì là mình có cái bản đồ cũng như là cái à, thông tin đó thì khi mình làm video thì mình sẽ up lên cái bản đồ thì các nhà sẽ hình dung hơn đó thì mình sẽ đi theo cái đường xuyên tâm như thế này là 28 m và cái con đường này hiện tại nó đang hiện hữu thì con đường này hiện tại đang hiện hữu là con đường đất thì sau này nó quy hoạch thì nó cũng là 28 m và qua bên kia qua bên như chỗ mà có người có cái nhà kia đi kia thì con đường đó nó cũng cắt qua thì ngay vị trí đó nó là gọi là ngay ngã ba ngã tư ngã ba ngã tư á thì cũng là con đường 28 m như vậy thì à, lô đất của mình chính là lô đất này cả nhà lô đất này chính là con đất ờ, của mình nha từ vị trí mà cái cây từ vị trí mà cái à, cái, cái cao, cao su này này đi thẳng qua bên kia đi thẳng qua bên kia hết đất bên kia ngay chỗ gấp ngã ba ngã tư bên kia cái nhà thấy không ạ ở ngay bên đó đây cái nhà xuống dưới này với mình ha thì ở đây là có cái à, cái vườn cây chôm chôm này cả nhà thấy không ạ thì ở đây là tổng hết là một cái hai nha cả nhà và nếu như mà tuyến đường xuyên tâm của chúng ta sẽ đi ngang qua như thế này thì à, chúng ta lô đất này sẽ trở thành hai mặt tiền và tổng cộng mặt tiền tức là tổng cộng gì à, cái chiều dài của lô đất này ở hai bên thì nó tổng cộng là 230 mét mặt tiền nha và nếu như chúng ta chia ra chúng ta mua và chúng ta phân nhỏ ra từng lô đó, thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng là 30 đến 31 lô và tính nếu mà tính ra từng lô từng lô ha thì nó sẽ dao động tầm khoảng là 250 triệu trên một lô thôi có diện tích là ngang 10 à, sâu là khoảng 50 và ở đây thì à, lô đất này đã có là thổ cư nha cả nhà lúc này lô đất này đã có quy hoạch thổ cư và nếu mình muốn lên thổ cư để mình cắt á thì cứ việc mình đăng ký và mình lên thôi thì chắc cái này mà anh em đầu tư cũng như là những nhà đầu tư thì à, à cũng cũng hiểu vào cái này rồi còn những khách hàng nào mà chưa biết về thông tin này hay là à, chưa biết là lên thổ cư như thế nào hay là muốn đầu tư mà à, chưa còn phân vân là việc lên thổ cư như thế nào thì cứ liên hệ mình mình sẽ hướng dẫn cũng như là sẽ à, à, giải thích cho tất cả những khách hàng đang có nhu cầu muốn mua ở đây còn nếu như mà tính ra phân từng lô từng lô nhỏ mà ngang 10 sau 50 hay sau 40 thì ở đây tầm khoảng là 250 triệu thôi nha cả nhà và giá bán cả một lô lớn như thế này hiện tại là đang là một khách hai thì giá bán là 8 tỷ nha giá bán là 8 tỷ 8 tỷ nha cả nhà và mình thông tin thêm về khu vực này thông tin về đồng đi thì ở đây như cả nhà thấy thì ở đây là đường 28m thì hiện tại cũng đã đang đã và đang chuẩn bị quy hoạch và chuẩn bị làm đường đường này là đường đất hiện, hiện hữu hiện tại thì cũng quy hoạch sau này là 28m và phía bên kia đây phía bên kia như cả nhà phía bên kia mà nó gần như là song song những con đường này là tuyến số 4 con đã đóng cọc và con đang đang làm á thì nó sẽ chạy qua như đây như, như thế này đây đây là tiếng số 4 và ở vị trí này có rất là gần với tiếng số 4 nha à, và khách hàng muốn mua ờ, đất tại khu công nghiệp Megamax Đồng Phú thì cả nhà hãy liên hệ cho mình theo số điện thoại 0972 332 894 xin cảm ơn và hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau ạ